sau tròn 2 à, năm à, làm YouTube thì thứ mình nhận lại được à, sau hơn một năm làm đó là 10 đô mọi người ạ 10 đô hơn 200 ngàn cho hơn một năm à, leo núi lội sông <laughs> và đến bây giờ thì xong khoảng thời gian mình không đi quay video lại thì 10 đô đó nó nó cũng mất rồi mọi người bây giờ kênh của mình giống như là phải làm lại từ đầu à, bây giờ để kiếm tiền của YouTube khó lắm mọi người bây giờ mình à, à đi quay chỉ là vì sở thích của mình đi đây đi đó sở thích cắt dựng video thôi mọi người Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật Chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui Sau tròn 2 năm mình làm à, video trên Youtube thì chắc nhiều người cũng chưa biết đến tên của mình Thì mình xin giới thiệu mình tên là uh, Quốc Anh Còn cái tên Buôn Ma Si thì để mình giới thiệu cho, uh, mình giải thích cho mọi người nha uh, Buôn là làng Còn uh, Ma Si á, theo người Gia Lai họ gọi tên một người á Họ thường gọi uh, tên của uh, con đầu tiên của họ Ví dụ như mình là con của mình tên là Si Thì họ sẽ gọi mình là Amasi Đó nghĩa là ba của Si đó mọi người à, vì vậy nên cái tên buôn Mai có nghĩa là làng của Mai là làng của mình à, những người Gia đai ở đây họ coi ngày chủ nhật á, là một ngày à, để giải lao sau một tuần mệt mỏi nên à, những người anh em hôm nay không đi làm à, nên anh em một mình góp tiền vào mua cá lên đây để làm một món hết sức là đặc biệt luôn và đặc biệt như thế nào thì mọi người hãy cùng xem video nhé anh em mình à, là kiếm được mấy tấm bán xếp để làm cái bàn nè mọi người em mình đang chuẩn bị cái bếp để nướng mua à cái này làm chặt chỗ nào đi bài luôn ha có cái vàng nướng đẹp nha đi bài luôn đây mọi người à, hôm nay ở đây có trái bí bự thà lư luôn mọi người ạ à. và đi kèm trái bí đó là một con cá cùng size với trái bí này <laughs> bự cá này thì làm sạch sẽ rồi mọi người thôi bây giờ là à, em rửa trái bí đi rồi em cắt một đường đường như thế này đó. rồi ở đây thiết kế được một cái quai làm cái nắp nó em cắt đi cắt rồi moi ruột ra nha ở đây thì mình có dưa leo nói chung là thập cẩm luôn các bạn ạ hành tây này rồi à, cà rốt dưa leo ớt nấm dứa tỏi hành đầy đủ luôn mình sẽ cho hết vào ui rồi em cắt như thế được rồi coi được rồi <laughs> ôi trời ừ, nhưng mà bây giờ em cắt như thế này rồi giờ sau để cá cắt như này đấy ô thôi <laughs> ôi em cắt cho nên em cắt mất nửa trái rồi thôi lỗ rồi cắt thêm nửa trái luôn nè rồi mo ra rồi úp úp vào mo úp lại Đấy. lại phải lừa ờ. kéo cái vỏ đây dạ bạc nằm lên lít nam tay mà được rồi ừ. ừ, em bỏ em bỏ cái vào đi bỏ cá vào đi ở đây thì mình có gia vị có tiêu có hạt nêm có muối và có có bột ngọt mọi người mình không có bỏ đường vào vì trái bí này nó trái bí này không đạt ngọt quay hết đi quay hết đi ừ. ờ, vì anh em hôm nay đông quá nên mình có mua thêm con cá con cá rô phi rồi để cho anh em à, ờ, à, nướng đấy. còn à, cái này là để hấp vào trong đây em em gọt vỏ ừ. sạch nó luôn đi rồi ờ, có hành tỏi qua chưa rồi, ờ, cắt nó đi cắt nó luôn đi cắt nó luôn hạt nhẹ nhẹ hơn đợi ờ. to nhẹ nhẹ hơn bỏ cà chua luôn không à, này hành tây này dứa này bỏ đầy đủ vào luôn cái bí này thì không à, không bỏ nước vào đâu mọi người thì trong cái chai bí này nó có nước rồi mình nướng cách xa lửa ra có lực thiên nhiên có nhiều vậy vào đây đây ngò gai nữa nè đây có ngò gai nữa bỏ ngò gai vào luôn nhìn hấp dẫn không bắt <laughs> phi vào cho muốn ăn phải lăn vào bếp bớt sạch với nhặt vào cho dễ nhặt này muối bỏ ít thôi nhỉ muối bỏ nhiều nó mặn nhỉ muối bỏ nhiều nó mặn ớt để giá chứ không ớt bỏ bỏ nguyên cháo đó luôn em bỏ hết cho thằng đó em ờ em em nhồi sao cho nó nó nó, nó kín cái này luôn xả mình đập thôi này giống như là hết chỗ rồi em em đang khoét khoét khoét cái phần nắp nữa cho nó để được có nhiều không gian thêm nữa những thanh niên này ăn cơm với lá mì không mọi người ai cũng cơ bắp hết nè sáu muối nè sáu muối nè chưa có người yêu nữa em này đang phụ trách đó quay Đây, <laughs> các bạn nhìn hấp dẫn chưa rồi đại nó bạn đen bây giờ thiết kế làm sao để cho nó cách xa lửa ra nha giống như là cái này là cái nồi đấy để cách xa lửa ra rồi bây giờ làm sao bây giờ làm sao để giảm muối đây này bây giờ làm sao để giảm muối đây kiếm cục đá đúng rồi rồi cục đá bằng bằng bằng như này này, sau đó mình mình bỏ lên giả Ủa, quá đẹp luôn khít cho bí luôn nha rồi bỏ lên lửa đi Ủa, quá đẹp luôn <laughs> bấm giờ đi coi đồng hồ thử để cỡ hai chục phút thử để cỡ hai chục phút rồi mình dỡ ra mấy giờ rồi coi thử mình để cái tầm khoảng 20 phút các bạn rồi đâu mình dỡ ra coi và mình có một cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ ở đây nữa nè mình có thể ba giờ ba giờ ba giờ chín phút vào cho ba giờ 10 phút đi tới ba giờ 30 ba giờ rưỡi là mình dỡ cá ra coi đây mình đang à, vót cây để xiên con cá cá rô phi để nướng các bạn chán lại mấy cái mấy mấy, mấy cái dĩa luôn nhá để xíu nha mình để cá lên mấy cái hũ gia vị anh hết à, dạ muối xong rồi cột vào bì lại nhá cái khủ gia vị mình uh, mua cả cả một năm nay rồi giờ mới được dùng lại nè mọi người đây á dở ờ, rồi đấy <laughs> Nãy giờ được 25 ờ, phút rồi mà ờ quên 10 15 phút rồi mọi người. Mấy cây tre kia nó cháy hết rồi, thay cái dàn dàn cây tre mới. Giờ giờ cái nắp vào thử em. Giờ cái nắp vào thử. Ui, sắp chín rồi. Sắp chín đâu ra, sắp chín. Nó vẫn chưa bốc cái hơi lên nhiều mà. Ui. Thì mà lâu chín lắm các bạn ơi. Chắc lâu chín lắm rồi. Được rồi, để có tầm 10 phút rồi đi. Ồ, nó bể rồi mà vẫn chưa chín các bạn Rồi bây giờ mình, anh em mình cứ để cứ để tạm đó Khoảng 10 phút, 20 phút nữa là nó sẽ chín thôi Bây giờ ăn, mấy anh em này đói quá rồi Ăn đỡ phần cá nướng các bạn có tay cân nha được không? Được là. Đây là đũa, đũa em này em này món này đẹp chưa? Đũa đẹp chưa các bạn? Đây là cái phần rau, rau. Rau này tên gì vậy sức? Rau tên gì em? Lát đông là tình nùng à, cái này ăn nó vị nó chắc lắm các bạn nó chắc hơn cái lá sung nó chắc, nó chắc hơn cái lá sung lá lục vần nhiều các bạn ăn kèm với phần cá này thì rất là ngon luôn à, xin mời mọi người nha chúng ta ăn trước cá nướng vậy còn cái phần cá kia để sau mời anh em nhá ăn về mua ớt này các bạn mời anh em ăn chưa cay á luôn <laughs> nó ăn cái phần cá này ăn mấy cái phần rau với lại ờ, rau với lại ớt trong rừng thì đúng là mùi vị rừng luôn các bạn thơm lắm mọi người ơi ừ, ăn với cá nó đỡ chát hơn nhỉ ừ. ăn với cá đỡ chát hơn ăn không nó chát lắm là này nó hợp với cá à. đúng rồi hợp với cá hợp với cá nè hợp với con cá rô nướng nướng nữa nè mọi người đây này đấy đây này này này cắt chanh đi em cắt chanh nặng vào phần muối à muối là ta không có chén ta không có chén ừ. à. nặng quá đây nè ăn kèm ăn kèm dưa leo nữa em ngon lắm ăn kèm dưa leo nữa kèm dép <laughs> dạ, đi mình thích ăn bóc thôi bóc nó đậm đà hương vị ăn bóc thôi bóc ngon hơn Ừ. rất là càng à lấy con lá này kẹp lại đây cho cho cho, cho mày kẹp. quay ăn nha cho nó cái <laughs> ăn ớt nhiều hay là ít đây ừ, sao đâu ừ. ngon quá bạn tưới <laughs> đi tưới đi như nào như nào à, đội ngũ à, ekip ok không? đây là máy thu âm các bạn <laughs> để gần gần đây mới thu âm được nè để gần gần ở đây điều à ừ. rồi làm một ly cúng giang chứ cúng giang suối giang sông trên đây ừ. chứ à. lần này còn làm một ly <laughs> vui với anh em nha ừ. à, rượu điều đâu mua ngon thế anh dạ. quốc anh rượu <laughs> là nhà anh <laughs> nếu mà ngay từ đầu mình à, cho nước vào cho bí thì bây giờ cá đã chín rồi không để đợi, chờ tới bây giờ là khoảng một tiếng luôn các bạn vẫn cá vẫn cái phần dưới thì nó chín rồi còn phần trên đầu thì nó vẫn còn đỏ bê vào ăn cái ăn nấm rồi thành cái phần đuôi nó chín rồi các bạn đó thôi nó lôi nó cho nát cái đường cho nước vào là nó không nó không cháy cái bí rồi ha nếu dạ, dạ, dạ. các bạn mà có làm cái này thì các bạn rút kinh nghiệm nha cho nước vào Ồ, được không đây, được không đây. Vậy là Ồ Tớ mà chúng em biết làm à Cầm luôn em Cầm luôn em dạ, dạ. Bỏ tay xuống nước xong rồi cầm luôn dạ, Ồ, bóc luôn đây là con cá đó các bạn đây, đây. đổ vào rồi đổ mấy cái cái phần ở trong này phần nấm rồi phần đổ được không còn rồi lấy đũa gấp đấy mình có mình có đũa mà lấy đũa gấp đấy lịch sử đây được không lịch sử lịch sử bà rộn rồi lấy ừ, gấp cái bí luôn gấp cái bí luôn múc được cái chỗ nào chụp cái bí thì gấp luôn gấp cái bí và ăn luôn chín bí cái bí chín luôn mà ui này cái bí ngon chưa này kia nữa kia nữa chị kia đâu cô phục luôn không sao đâu lên lên lên cốc cốc xuống từ từ cốc bên này à, để như này đã để nó mua đã rồi mang vào rồi mang vào đi mang đi anh em ui cái hoàng bí này các bạn ui hoàng bí này ăn thử thơm không rồi trong cái bì rượu rớt trong nước rồi này may mà không được uhm. <laughs> mà lại ngon lắm, bí ngon lắm. Anh em, bí ngon lắm. Ừ. Mà lại này, đừng. Nó luôn gì ạ? Đặt này, đặt cái này. Ừ, tuyệt vời cái bí luôn. Ừ, ừ. Bí thơm ha. Do mình à, bỏ gia vị vào trong đây này cái bí cái bí bí nó nó có nó có vị luôn. Thơm mì rau. Lôi nữa. Không bưng nó bưng lôi. À. không anh em nó thích ăn cá thế này mình ăn cá đi này cá này ôi các bạn ơi cái rau kia ngon quá mấy anh em ăn hết cái rau rồi rau rừng men nè bán mất đứt cá ăn đâu mà lo uống rượu đi cá lóc nó vẫn ngon hơn cá rô nhỉ cá lóc vẫn ngon hơn cá rô Bọn nó hại jaga kan ni. Wah, demi ni set. mình ăn ăn ăn đây à, quay clip à ăn lại dọc mình quay clip lấy gà mình mua gà nhà chỗ đây hôm nay nó nhà nó bán bao nhiêu mình có mắc ông lấy ít một quả tuy bé bé bé to gì đấy đồ ngon lại nữa thịt này ngon quá rồi nữa chín rồi chín rồi chín rồi đây cảm ơn đây chín nhá chưa chả sạo nào à. để ra đây kalau terang miring penting tuh ăn để cho nó có cơ bắp à? ăn cho nó có cơ bắp no no chưa no chưa no, rồi anh chị ơi còn là mấy anh ăn không còn cái gì luôn này cái chế bí này no, no, bí này cháy rồi chứ không cháy là ăn cũng hết luôn rồi <laughs> thôi hẹn gặp lại à, mọi người ở những video lần sau nha bye bye chào tạm biệt mọi người bye bye mấy anh em nha bài thật say rượu mà tròn nhá <laughs> bài luôn <laughs>